gia dụng Ồ, nhìn kia Tóc bạn ấy mượt mà và bồng bềnh quá Chắc hẳn là đi tiệm dưỡng tóc rồi Sự thật là cô ấy đã dùng dầu gội trôi sức sống mới Với tinh chất nhân sâm Đem lại sức sống mới cho tóc Khiến suối tóc mượt mà bồng bềnh cùng nhịp bước Xin chào Bạn là sinh viên mới à Chào Nam à, Lan Sao ngạc nhiên vậy Rejoin sức sống mới cho suối tóc mượt mà, bồng bền cùng nhịp bước.